Xin chào tất cả anh em Thì ờ, hôm nay Thông qua video này tôi ờ, sẽ giới thiệu đến cho anh em những bộ sản phẩm Dành riêng cho anh em nào mà làm tay cái Đi lắc tài xỉu, đi đánh tài xỉu và đi chơi tài xỉu bịp ở các sòng, các sới anh em nhé thì ờ, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em cái bộ tài xỉu đó chính là bộ tài xỉu 2020 anh em nhé thì uh, nhưng em mà xem những video trước của tôi hay là đã từng ờ, mua hàng và sử dụng cái bộ sản phẩm hột tài xỉu 2020 này rồi thì chắc hẳn là anh em cũng đã biết được là cái độ uy tín và cái độ chính xác mà bên tôi dành cho khách hàng cho anh em là như thế nào rồi anh em nhé thì cái bộ 2020 này hoàn toàn là không tang không tích anh em nhé hoàn toàn không tăng không tích để anh em đi chơi ở các sòng các sới được yên tâm hơn và có cái tỷ lệ chiến thắng ở trong tay anh em nhé thì à, khi anh em đi lắc cái bộ tài xỉu 2020 này cái tỷ lệ cái tỷ lệ đi đều của bộ hột 2020 này nó là 5 năm anh em nhé chén tài chén xỉu cho anh em và đặc biệt khi anh em kết hợp thêm với cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi thì anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn anh em nhé đó thích tài là có tài thích xỉu có xỉu đúng không ạ thì uh, bây giờ tôi uh, sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa và tôi sẽ bỏ qua cái bước thử tăng tích cho anh em bởi vì tôi bao cho anh em mua hột này là hoàn toàn không tăng không tích anh em nhé bao ăn thua cho anh em trẻ hột luôn đó, thì bây giờ tôi uh, sẽ đi vô tôi test cho anh em cái tỷ lệ đi đều và cái tỷ lệ chính xác của nó anh em nhé đó bây giờ tôi sẽ test cho anh em này đúng không ạ test cho anh em tải đúng không ạ xuống xỉu đúng không anh em nó bốn năm sáu lên tải đúng không anh em nó lại số xỉu nghe anh em nhé đó 661 và đặc biệt này anh em này anh em để ý <clears throat> cái bộ tài xỉu 2020 này nó ra đôi rất là nhiều cho anh em này để nó chờ lên bão cho anh em nhé cái tỷ lệ ra bão của cái bộ tài xỉu 2020 này là rất là cao anh em nhé lên bão rất là nhiều Đó, tiếp tục test cho anh em xỉu đúng không ạ lại đôi con nhất tài đúng không ạ lại đôi con năm nó lại xỉu lại đôi con nhất tiếp đúng không anh em đó lại tài lại đôi con sáu thì bây giờ tôi ờ, sẽ test cho anh em cái ờ, cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên tôi anh em nhé để cho anh em cảm nhận được cái độ chính xác của bộ một tài xỉu 2020 này em nhé xuống xỉu đúng không ạ xuống xỉu thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em này cái chén này thì tôi lắc tay nó không được đều thì nó lên phản thì nhưng mà nó lại lên năm bão ba năm anh em nhé lại tiếp tục lại cho anh em giữ xỉu lại đó, chén này do tôi lỗi đúng không em đó xuống xỉu đúng không em đó tiếp tục là xỉu đó lại là xỉu đúng không em có đôi ba đó tiếp tục là xỉu đôi một đó lên bốn bốn năm sáu, năm sáu này thì bây giờ tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em thêm ờ, vài chén nữa để cho anh em cảm nhận được cái độ chính xác của bộ tài xỉu 2020 này em nhé đó tài đúng không ạ đó tiếp tục là tài có đôi bốn đó tài đúng không ạ đó, tiếp tục là tài anh em nhé đó lên tài đôi ba với con sáu đúng không anh em bù một ra đôi rất là nhiều anh em nhé đó là tiếp tục là tài lại đôi ba con năm đó thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều và cái tỷ lệ giữ tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu 2020 này anh em nhé anh em cảm nhận được là nó chính xác được đến bao nhiêu phần trăm để anh em nhỉ theo tôi ờ, đánh giá với cái bộ hột tài xỉu 2020 mà bên tôi đã làm để cung cấp cho anh em thì theo riêng tôi đánh giá thì nó phải chính xác đến cho anh em đến 80 85 phần trăm anh em nhé những cái tỷ lệ chén phản là do những cái chén thế hột là một hoặc là do anh em chưa quen với bộ hột anh em lắc có thể không được đều tay thì nó vẫn lên cái chén phản cho anh em anh em nhé thì ờ, cái bộ ừ, đồ chơi nào cũng thế thôi vẫn phải có cái chén tỷ lệ phản anh em nhé không có cái ờ, bộ đồ chơi nào mà hoàn toàn chính xác đến 100% là anh em mặc đấy thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em ờ, cái bộ sản phẩm hồ tài xỉu 2020 này để anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn có cái tỷ lệ chiến thắng ở trong tay này anh em nhé thì ngoài cái bộ tài xỉu 2020 này ra thì bên tôi có rất nhiều các loại đồ chơi chuyên về dòng cờ bạc bịp mới nhất 2020 và mới nhất thị trường hiện nay anh em nhé anh em nào mà có nhu cầu muốn mua hàng của bên tôi thì anh em có thể liên hệ theo số điện thoại tôi đã để ở trên màn hình anh em nhé anh em có thể gọi điện video các bạn Zalo gọi điện video trực tiếp cho tôi hoặc là anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại bên tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé và đặc biệt anh em làm ở gần cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền tây anh em nhé anh em có thể đến tận nơi để anh em mua hàng và test hàng để được tư vấn tư vấn trực tiếp thì anh em có thể yên tâm hơn còn đối với những anh em nằm ở xa khi anh em mua hàng bên tôi thì bên tôi sẽ hỗ trợ cho anh em đó chính là gửi xe khách hoặc là gửi bưu điện anh em nhé nhận được hàng thì anh em thanh toán đúng không ạ và khi anh em nhận được hột thì tôi sẽ ờ, gửi cái video hướng dẫn cho anh em cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên tôi hoặc anh em có thể gọi điện video trực tiếp tôi sẽ dẫn cho anh em trực tiếp qua thông qua video Zalo anh em nhé thì cái video này tôi làm đến đây là kết thúc rồi anh em ờ, xem video có thể đăng ký kênh này của tôi và like cho tôi cái video này để tôi có thêm nhiều động lực để làm những cái clip chuyên về các dòng đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất 2020 mới nhất thị trường mà tôi sẽ đăng tải lên đây cho anh em để anh em được tham khảo với những cái món đồ chơi mà anh em đang có ý định muốn mua anh em nhé video tôi làm đến là kết thúc rồi xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé